view ba ở cho mình nha máy này cũng khá mạnh nhau các bạn ok hầu như là những cái đất mà lúc cô này thì uh, chắc là có cắt nhưng ờ, mà máy cắt này uh, để cắt là một màn tại lại cao các bạn con gác nhỏ đi mất lưới móc ếch nha các bạn không vậy à? nhỏ thường thường là vụ ba này rất là khó cắt những ai mà cúng nước khô á đã không thể nào cắt được mà đất máy này chạy cắt là ngọt, ngọt quá là ngon đứng như này luôn cắt nước mà đừng có cắt nước à, đúng rồi tính đầu là chung chủ nên à, anh tài xế <laughs> mà chạy qua bên à, chủ khác luôn các bạn nhưng mà không sao này là cũng à, là chung một dây đất nhưng mà cũng là anh em nhau không à tố rất là dắt dã cắt không lúc mà máy kéo đúng nha các bạn thì mình cùng coi cái máy kéo thì thì nó có lên hay không thấy rằng thấy rằng tình hình đang khó khăn các bạn mình nghĩ giờ chắc khó mà lên những cái tình huống này các bạn máy cắt thì à, đi được mà tới máy kéo thì bị dướng tại chỗ này nha các bạn giờ bắt đầu vượt này bắt đầu còn mang một cái máy kéo nha rất khó khăn các bạn xe không nha cái lại bị mắc này à, chỗ hồi nãy các bạn má chuẩn bị gì vậy đang này nay các thịt chua ăn cái gì đúng này rồi nó gì có đem thỏ không tao điện ra có đem thỏ đâu không tao điện ra <laughs> hình như là vô miếng đất này là một chiếc máy kéo nó bị lầy và một chiếc máy cắt nó bị lúng nha mọi người hiện tại giờ mình chuẩn bị đi ra ngoài cái máy cắt coi xem nó bị gì nó lúng hay là nó bị hư với mọi người đất làm này rất là khó cắt đây về à, cái miếng đất của chị Trinh này nè là do có sập đậu biển ấy, nên người ta phải chắc nước khi không chắc nước thì khi mà để nước thì sẽ hư lúa mà cắt trong miếng biển rồi giờ thì đang vô nước nghĩ sẽ à, dễ cắt lại năm nay hiện năm nay thì lúa ở à, khu vực à, sàn ngọc thành của mình thì nói chung là cũng khá trúng nhưng mà đất thì lại nó khó cắt vì hướng nằm á là lúa nước ở vùng ở trên xuống rất là nhanh là có nước rất là nhiều nước hoặc là những người nào mà cắt sớm hơn á là rất là nắng nhưng năm nay thì mưa nó chăm chăm chăm chăm chăm vô đất không khô nên rất là đất nó dễ nhẹ mà cắt không được nữa bạn thì mong tất cả mọi người cùng ủng hộ kênh này của mình kênh này mình sẽ chuyên về đời sống của người dân ở quê mình cũng như máy cắt máy cài hay là những loại máy cơ giới hoặc là những công việc của nông dân của xã Ngọc Sơn mình làm hàng ngày mong tất cả các bạn cũng ủng hộ mình hãy cho mình một đăng ký kênh một comment và hãy một subscribe cho mình nha vô tình cũng cảm ơn hiện tại giờ mình đang vô cái máy cắt mình nghe cái máy cắt gì đúng vậy bạn hai bạn còn rất là xa bạn mình uh, lại gần thì mình suy nghĩ không có phải là máy lạnh nha bạn mình nghĩ là có trục trặc gì ở ờ, của bộ phận máy nha mà rồi được giờ sơn luôn bạn ơi hơi bị mệt mỏi nha bạn vậy thì để lấy lúa tao luôn hay vậy ừ lấy lúa ông trước nè thấy lúa năm nay sao à, anh, anh hào lúa thì nó có bông có trái bình thường mình <laughs> nói mình nói chuyện đàng hoàng chút đi nè lúa có bông có trái bình thường nhưng mà đất nó, nó hơi mềm hay năm nay trúng hơn à, hàng năm không lúa không trúng hàng năm bình thường gì đâu có nhiêu đâu năm nay cỡ 500 ờ, thôi sao tệ vậy khoan đừng thuốc mấy bây giờ bây giờ gì anh đâm thế cây kia được rồi đục cái banh cái vít này luôn à nó còn vít nào nữa không để vít tròn tròn cái đen đen á đi làm bón mặt đây là được đấy cái vít cái đen đó em cái đen cục cục á đụng cái gì nha, tôi trọng cái cây cái cây mua đọt trọng không cây mua đọt đặt trong lòng đục bỏ bên chặt con vịt rồi ấm ấm đúng là kỹ thuật của tài xế lâu năm nhé bạn ừ. rất là đơn giản thế đầu năm rồi không phải làm biết gâu dài đâu nha thấy kẹp anh kem đang ổng đang ổng quen lên youtube này cái tim trắng lại đấy kim rồi khỏi mày khỏi đâu kim ơi ngang rồi má đừng lúng là biến chạy trời ta để hay nha nha bạn đúng chạm bơm mình máy máy mắc lầy nữa hay gì mà mắc, mắc lầy nữa chị không mắc lầy cái nhóm đầu biết rồi má mày bây giờ lửa nó chịu đá hay không cả đó bị lầy không thể nào lên được rồi gọi là cũng là khá rộng nha các bạn các chủ nhà thì ờ, anh đi về hướng nha bạn tại vì ờ, cái chú ganh bên kia là khó là nó lên được cắt làm bên đây nha các bạn thác năm nay gọi là cực kỳ lún nha các bạn các bạn rồi coi những đường nó sẽ chạy hầu như là tới lượng tới lượng nha các bạn